bữa hôm nay à, mình ở nhà mới làm à, xong một số việc bây giờ ra xong cái à, mình quay cái điểm câu cá của thằng em để đăng lên giới thiệu cho các bạn nào mà có yêu thích môn câu cá ra đây để câu ủng hộ ngoài câu cá thì nó còn à, các dịch vụ khác như uh, câu xong rồi à, ta chế biến tại chỗ luôn Cao cá này là ở Còn Ông, ấp Phân Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. À, nó nằm cặp con sông Tiền. cá này là cá nuôi ra nuôi sẵn rồi mình câu ờ, vô vé thôi vé không có nhiêu ba chục ngàn Đấy. đây câu ờ, cá rất ờ, nhạy nữa vậy không có bạn kia ở Tiền Giang qua Am Câu Cầu dính uh, à, 8 tiếng dính 30 kg ở đây nó gồm có 4 tum à. cơ sở vật chất thì à, còn thô sơ tại mới mà mới à, mới làm từ từ nếu mà thuận lợi thì sẽ mở rộng vi mô thêm ai giả muốn đăng ký câu cá thì tôi sẽ để à, số điện thoại ở dưới à, nếu đăng ký câu cá và đăng ký à, ăn uống thì đăng ký trước tại chỗ này mới phát triển cho nên không có đồ sẵn để chế biến ừ, để chúng ta tổ chức nhậu này có toilet luôn ha quý vị máy xây toilet luôn bữa nay quá quay ngắn nên mới đi quay được chứ à, mà bữa là bốn tâm bốn tâm là đủ hết là không có chỗ đây à, ngày hôm nay đi về xuồng á còn à, phía xa xa đằng kia là vườn sồi vườn sồi của gia đình Đấy. đây thì một ngôi có cái ao đằng kia ao là ao à, rộng cá câu nào hết cá thả qua Đấy. bơi xuồng qua lấy à, lấy dao cốc cốc giờ bán cũng 10 ngàn ký à, các bạn này ừ, nó bơi xuồng qua lấy mày à, mua mấy ký cá rồi à, rồi cá thả vô á cá chép năm chục ký ha mấy trăm ký ờ, cái dạ cá chép ờ, cá chép nhiêu mấy trăm gram à, nó mua năm chí chục ký cá chép từ nửa ký cho lên từ nửa ký cho lên mấy cái kia là mình mua nuôi cá trê hay vậy mua cá trê hay vậy cái chơi ờ, con cầm tay không rồi vậy cái chơi ờ, từ cầm tay trở lên thì ký cũng có nửa ký đăng ký cũng có này là cái ao ao nhỏ ao giá ao này là ao rộng nè rộng cá này lại hết thì mới xả rồi bên đây Đấy. đây bốn tùm cái ao này à, diện tích tới à, sáu ngàn gần sáu ngàn Ừ, đây là ao ao rộng cá lại gì cá cậu lâm mày gọng lại bên đó đó hết mới thả qua bên đây cho người ta câu á không có kia câu đây con câu đâu câu dạ. câu dạ. câu con quay ờ, youtube cái gì à. đây lên lên xuống lên xuống lên đi không sao đâu mẹ hẳn chưa tự đi đi Bước lên Bước lên à. Nước biển hả? Đó con con Mỹ cái cấp ăn nha. Ừ. Ủa, cắp ăn chua lắm gì Trời trời, hành á, hành á, hành á, hành tới luôn Đúng trời Trời ơi, gỗ cây là mới sách Từ con, té Ví dụ nào Hả, ghé vô Ừ Lên, lên, lên, lên Ha ha.

Valeu? bữa nay rảnh ờ, mình ờ, quay giới thiệu cho anh em nếu khán giả nào có sở thích câu cá liên hệ mình sẽ để số điện thoại ờ, phía dưới rồi video đến đây kết thúc hẹn các bạn một lần khác tôi sẽ đăng clip mới

<laughs> dính sao dính trời không biết câu á tại nó biết câu á bây giờ câu dính là tôi câu dính con nào dính cái này vậy đó à, đưa con ơi đồ hay vậy nãy giờ dính được hai ký à <laughs> mấy ký hai ký à hai ký mỗi con tiếng ha về lời ơi <laughs> mẫn chúng anh rồi đó quay mẫn chúng tao quay chơi mày <laughs> nửa đường là chơi đúng chắc. rồi đào câu trên Sài Gòn là con 15 16 kg à đánh cá tra một tiếng ờ, hai chục ngàn đánh ờ, từ ờ, uh, 6 sáng đến tới 11 giờ trưa đốt mồi dính dưa bữa đó đâu được mười mấy con mười con 40 kg bốn kg dạ, nó, nó, nó dính không hỏng liền hả ta nó dưới không quăng xuống ờ, khi cục ăn khi cục không vậy là nó có cây thật rồi ha ừ. tại vì quăng xuống là phải ngâm nó kèm ừ. với bánh mì nha để giữ mồi ừ. đánh mồi không quăng ra là nó rớt mồi ra kìa đúng rồi nhỏ bốn nhỏ sáu rồi dính cá dính cá dính cá dính cá dính được con cá mà <laughs> cá nhỏ cả dính con nào bảo lụm con nấy Ủa, lữ, có ờ, đâu không ờ, lữ số 10 ừ. Trời nó lôi luôn kìa. Đấy, bò con. tự chế. Quá wow, hay. Rồi giá lên. Đây, Đúng được cái nè. Đó gì câu được đó, dính cá. Nước lửa luôn à anh em ơi. Đây. Quên đem cái đồ gỡ lử nha. Mẹ ơi. có tàu cái lử nữa hả? Lưỡi này có ngạnh. <laughs> anh hai trở về được không được bỉ mẹ mày trở đi về tao cái đây nha nè con cũng trăm gram gì à cái trăm gram còn bự ha ừ. từ nãy giờ cũng được ừ, hai ký mấy rồi gần tiếng rưỡi